you Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh clip của Thạch Ly và hôm nay mình đã quay lại game Liên Quân rồi đây mọi người ơi Mọi người có hóng game Liên Quân này không nào Hôm nay mình đã trở lại rồi đây với vị tướng tủ Nakalos trong tay Và sẽ đi cân năm cho anh em xem này Cân tuần bản đồ nữa này Đấy, Hôm nay mình quay lại với vị tướng Nakalos Ui giời ơi Đầu game Thế một tuần rồi mình mới quay trở lại đánh đây Đánh game Liên Quân này đấy Không biết có bị ao trình không anh em ạ à? Sợ bị ao trình lắm Ui giời cướp cắt này sắm ba cái trò này không còn nạ gì nữa cái trò này quá bình thường Úi sợ ơi farm nào farm nào Úi ơi mấy thằng nhóc này mà mình chấp hết chấp hết kèo mấy thằng cao thủ có năm sáu chục sao này không có nhằm nhò gì đối với mình anh em ạ ờ, ok bây giờ mình sang bùa đỏ bùa xanh luôn luôn này cướp luôn này đánh nha là anh em cứ phải cướp nha ui sợ đánh luôn này ui sợ ơi té này té này té này ui ad bắn được này này chết thằng chết thằng thê này giết thằng thê này chạy đâu chạy đâu mày hồi máu lên trời ơi non này non ad này mày em mày quậy đông quậy đông đông đông đông đông đông nuôi nuôi nuôi nuôi nuôi từ nha từ nha từ nha từ vào giờ ăn mình tham xong rồi, rồi cho tem nó ablay à, thằng ad đi ui sợ ui sợ ui sợ ui sợ thôi nuôi nuôi thôi nuôi thôi ui sợ ơi niếm nhẹ đàn quái này ngon ngay ngon ngay tiền cũng phải gọi là nhiều ai để mình đến đây ta đến đây ui sợ ơi thôi lát chết rồi lát chết rồi thôi đã bỏ nuôi cứ từ từ thôi mọi người ơi tích cực farm nào chém như chém chuối luôn mọi người ạ ui sợ ơi tích cực farm nào à, ok đánh con la lốt này đầu game mọi người ờ, chịu khó đi ganh đường nha kiếm lợi thế còn cuối game mọi người đi đẩy trụ cho mình con này nó rất là cơ động mà e luôn đúng một tuần chơi lại game dễ nhỉ game nhạt nhẽo quá một tuần sang game liên mình chơi căng thẳng thật sự luôn à, anh tuấn gặp mấy ông chở việt nam ông vào ông chửi tục chán mới là chán rồi ờ, nên canh này nên canh này đánh con này mọi người phải di chuyển toàn map nha có mẹ ngay ngọt sớt cứ đi canh là có mẹ ngồi đánh con này cứ đi canh là có mẹ nhưng mà mọi người phải biết cay canh nha không là ấy hết luôn pha nào bỏ được thì ta nên bỏ rồi tích cực farm này farm này úi sợ ơi ăn xong con này mình xuống được dưới nữa này pham sạch lưng nó đi đánh con na là mọi người phải, phải farm sạch lưng các bạn nha đừng để nó ăn con gì không là hỏng hết luôn hỏng hết luôn úi sợ ơi chém như chém chuối luôn úi trời ơi tem mình đánh hay thế nhỉ ôi giời ơi đợi mình đợi mình đợi mình thôi nuôi nuôi nuôi nuôi nào à, bắt điêu thuyền này từ từ này đấy giết ngay mà ui king cloud king cloud úi sợ ơi ulti miễn không chế mà này chết điêu thuyền này chết điêu thuyền này úi sợ úi sợ king cloud king cloud này úi sợ này tao giết mày luôn này tầm này mình cũng khá là ok rồi đấy mình con na này cứ bình tĩnh mà farm không việc gì mà phải vội mọi người ờ, đừng di chuyển lỗi là được di chuyển lỗi là là con na này một khi mà phế là khó nên game không đánh được đâu thật sự là như vậy đó tích cực farm là mình ạ ơ ờ, sao lại ăn nính vậy bạn ơi bạn ơi nhường nính nào lưng mình mà cứ đi vào ăn là sao thôi khó hiểu thật sự luôn rồi tích cực farm này tích tí mình chém cho mọi người xem như một cái máy luôn trời ơi Tiền bạn đã thua thiệt để còn tích cực giao tranh, ngáo nhờ. Bởi bắt được một thằng cho mình, bắt AD à? Quẩy lát. Đã xem cơ bùa rồi. À, mình tham xong mình sẽ lên đường trên nha. Làm mít, làm mít đem lính nha. Đem đến cho Lan này. Đó. Quẩy à, làm làm gì vậy bạn? Mình tính cả rồi bạn ơi. Mình tính cả rồi, mình tính cả rồi bạn ơi giời ơi đời đóng băng này ui ơi mình tính cả rồi bạn ơi cứ từ từ rồi cấu lẻ rồi trâu con này trâu cực ui thôi thôi thôi thế hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi chết rồi này mày nào với chúng tôi à nại nào với chúng tôi ui sợ ơi có mẹ ngay nại nào với chúng tôi ui sợ ơi Đánh nào cứ phải gọi là mượt Như hát luôn mọi người à ui sợ ơi, úi sợ Ui sợ ơi Đánh na là mọi người cứ phải sang lừng tem bạn nha Lừng tem bạn cũng như lừng nhà mình nha mọi người nha Ui sợ ơi ngọt ngào này Ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào như như nhậm cà phê Ui sợ ơi nhẹ nhàng ấy tờ ơi Ui sợ Rồi tích cực farm nào Chém như một cái máy cho mình xem luôn rồi thì la hiện tại nó cũng rất là mạnh nha mà rất được nhiều anh em chơi hiện tại thấy ờ, lâu lắm mình cũng không biết là nhìn quân nó có nhiều sự kiện gì mới hay các kiểu đâu mình mới quay trở lại luôn mình mới chơi ngày hôm nay này thật sự là thề luôn lâu lắm mình tuần sang tốc chiến mình tập để chuẩn bị ờ, về Việt Nam mình đánh hay hơn nữa à, gọi là luyện tập trước uh, test trước những cái bộ lối chơi để về Việt Nam chỉ mình chỉ đánh lanh thôi mình không đánh thường nữa mình về Việt Nam mình chỉ neo neo hạng tốc chiến thôi à, farm trụ này ui trời ơi đơn giản nó đánh na nó cứ có trụ farm thôi đánh na là mọi người cứ phải farm trụ rồi ui sợ ơi cho nó đẩy đứng dưới đổi nó cũng không lấy được cái trụ ấy đâu mà bây giờ mình xuống này bây giờ mình xuống dưới này à, à. à bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới này không chạy nhanh như thì chết này ở à, đây cũng chạy nhanh trên này ôi ôi ôi thế, thế làm gì vậy ôi à lát tốc biến này Úi, sợ ơi lát hay thế nhở ôi chạy đi chạy hộ chạy hộ chạy lên cuộn là bạn mình đánh nha thì đừng có nói chuyện chạy với mình cầm bà mình mà cầm na thì thôi đừng có nói chuyện chạy với mình mình chém cho lơi lăng này này, này còn chạy buồn não này uhm, cái này bắt điều khiển này bắt điều khiển này từ từ quay quay tốc biến à nhanh vậy bạn thao tác tay nhanh đấy nhanh đấy bạn ơi nhanh đấy bạn ơi nhanh đấy bạn ơi úi trời ơi giết mình đi giết mình đi úi trời úi trời úi sợ non non non đây là nó úi sợ đi làm gì vậy định hất ulti giết mình á tuổi không tính cả rồi Cam ba thằng nhóc này ơi Đánh na này mọi người phải hack tiền nha Cứ 10 phút 10 10 nghìn vàng là ok rồi đấy Tạ mổ còn hack hơn càng tốt nha điên đánh con na này Mọi người đi lừng mọi người muốn ờ, tạo được đột biến thì mọi người phải làm vậy Đấy, chém liên, liên hoàn trưởng luôn chém phải gọn ở cái tầm luôn chém con nào bây giờ phải gọn một triệu tầm này khá xanh rồi nhưng mà mình ăn được ba mạng hỗ trợ 7 nhất kiểu mình đánh FP này AD này trốn này trốn này trốn này trốn đâu ôi thế làm gì vậy ma sao nó bắn đau thế lát thế thôi đi rồi đi rồi mà nó cày yeah, của đấy hàm hồ quá của đấy nữa chạy rồi đây nhưng mà hàm quá ôi ôi ôi AD làm gì vậy AD non quá AD non đấy là non ui sợ ơi AD ta mình đánh gà quá em ạ buồn sự luôn falling in More times than I can get out I'm alone, I'm a broken home I gave you all the bricks that I own and know I'm letting go, I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want adventure, then fly to home But if you wanna travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go I'm tired. I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around I guess time until I trời ơi tiếp tục nào tiếp tục nào thả lông thả lông này ờ đã nên từ từ này chuẩn bị quy này quy này quy này À, này đường này đường này đường này bắt bắt bắt kinh lô này bắt kinh lô này ui trời ơi chém kìa ui giời đi gần đi luôn mọi người ạ ui điêu thuyền này điêu thuyền này ui thuyền, thuyền, thuyền hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi úi trời ơi non ngay non ngay ơi tốc biến ấy đòi giết mình cả tuổi rồi win rồi win rồi game là easy mà mọi người bây giờ mình làm mình ghét mạng này đơn giản đơn giản đơn giản luôn sợ ơi đơn giản ơi ui ơi trận này toàn hỗ trợ rồi video của mình còn hẹn đến đây là kết thúc rồi mọi người thấy hay thì nhớ bấm like bấm sub like để ủng hộ mình nha cảm ơn tất cả mọi người và đừng quên uh, chia sẻ video uh, nha bye bye tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha bye bye tất cả mọi người xin chào mọi người say.